bát chánh đạo. Qua bài giảng về bát chánh đạo hôm nay, sư muốn quý vị hiểu và tin tưởng vào pháp hành Thiện minh sát Vipassana. Tất cả những ai dù phát nguyện theo Bồ Tát Đạo để tiến Phật, đến Phật quả hay theo con đường thánh đạo của chư vị A-la-hán đều phải hành pháp thiền này. Kinh điển có ghi rằng các vị Bồ Tát cũng đã hành thiện minh sát, nhưng không đến chỗ rút ráo của đạo và quả mà thôi. Điều này có nghĩa là nếu chư vị Bồ Tát hành thiện đến mức viên mạng, thì họ cũng thành đạt quả vị giải thoát giác ngộ như một vị A-la-hán, chứ không như là một vị Phật. Chư vị Bồ Tát chỉ dừng ngang mức sắp bước vào thánh đạo để tiếp tục thực hiện lý tưởng Bồ Tát, viên thành các hạnh ba la mật mà mình đã phát nguyện hành trì. Trong Kinh Pháp Cú có nhiều câu kệ từ Kim Khẩu Đức Phật truyền dạy về bát chánh đạo. Kinh Pháp Cú là quyển kinh siêu tập những lời dạy của Đức Bổn Sư trong nhiều trường hợp khác nhau. Kinh này gồm 423 câu kệ nằm trong 26 phẩm được kết tập ngay sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt ba tháng, nên có tính chất rất chính xác, rất nguyên thủy. Các tích truyện dẫn đến trường hợp thúc lên những câu kể trên đều đã xảy ra thực sự vào thời Đức Phật tại thế và đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khoảng một ngàn năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Phật Minh Buddha Xá đã viết quyển chú giải về Kinh Pháp Cú đầy đủ các tích truyện, dẫn từ các câu kể trên. Tích truyện 273 kể lại một thời nọ. Tại chị viên tự, thành xá vệ, chư Tăng đang tụ tập trao đổi câu chuyện về đường xá như đường này, ngắn đường chia dạng. Lối này gồ ghề, lối kia bằng phẳng Đức Phật đến bên họ, ngồi lên chỗ dành cho Ngài và hỏi họ đang bàn chuyện gì. Khi biết là chư Tăng đang bàn với nhau về đường xa, thì Đức Phật dạy rằng đó chỉ là những con đường thông thường của thế gian. Ngài khuyên các vị tỳ khu nên nói về con đường mà Ngài đã khám phá và chỉ dạy lại cho nhân gian. Con đường này là bát chánh đạo. Và sau đó Đức Phật đã thốt lên câu cảnh sát. Bác chánh, đường thù thắng, tứ đế, lý thù thắng, ly dục, pháp thù thắng, giác nhãn, người thù thắng. Sư muốn quý vị quen thuộc với những lời phán dạy này, dù rằng Đức Thế Tôn đã dùng loại ngôn ngữ cổ xưa Đức Phật đã xác quyết rằng bát chánh đạo là con đường cao chịu nhất. Trên thế gian này, có nhiều giáo chủ đã truyền giảng nhiều đạo khác nhau. Riêng bát chánh đạo, còn gọi là thánh đạo, thì được Đức Phật khai sáng và đem dạy cho chúng sanh. Bát chánh đạo được thể hiện rõ rệt nhất trong pháp môn thiền quán của Phật giáo. Vì vậy, khi ta hành thiện minh sát, là ta đang đi theo con đường bát chánh đạo. Làm sao ta biết được là ta đang đi trên con đường này? Muốn vậy cần phải nắm vững các yếu tố của bát chánh đạo, để có thể hiểu ta đang làm gì khi hành thiện mình sẵn. Về lý thuyết, để giảng dạy cho đại chúng, thì bát chánh đạo có tám chi, được kể theo thứ tự, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng đối với người hành thiện, thì thứ tự này có hơi thay đổi. Và khi ta đang hành thiện, thì tám yếu tố trên vận hành một cách hài hòa trong tâm người hành giả. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên trong ngày hành thiện là thọ giới, hoặc năm giới hoặc tám giới khi nguyện không phạm các giới đã sinh, là ta đang hành trì chi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bác chánh đạo. Cố giữ lời nói chân chánh, hành động chân chánh và mạng sống chân chánh. Khi hành thiền, ta cố giữ tâm chú niệm trên đề mục. Sự cố gắng này được gọi là chánh tinh tấn. Nếu không có nó tâm sẽ không ở yên trên đối tượng. Bằng sự cố gắng này, tâm sẽ bắt được đối tượng, đó gọi là chánh niệm. Chánh tinh tấn sẽ giúp chánh niệm an trụ và đi sâu vào đối tượng, chứ không hời hợt bên ngoài, đó là chánh định. Khi tâm bám chắc và đi sâu vào đối tượng, hay nói cách khác là tâm được định, được tập trung mạnh mẽ thì sẽ sanh khởi một sự hiểu biết, một sự xuyên thấu về đối tượng ta sẽ thấy đối tượng một cách rõ ràng và đúng đắn, thấy chúng sanh lên rồi diệt, đi từng giây phút, và do đó thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng. Đó gọi là chánh kiến, là sự hiểu biết đúng đắn, là thấy được sự vật như nó là vậy. Để tâm có thể bắt được đối tượng, cần phải có một tâm sở đưa tâm đến đối tượng gọi là chánh hướng tâm hay chánh tư duy. Trong pháp hành, chánh tư duy không có nghĩa là suy tư chân chánh, nhưng là một yếu tố, một tâm sở đưa dẫn tâm hướng đến và bắt lấy đối tượng. Nếu không có tâm sở này, thì sẽ không có chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Vậy trong mỗi giây phút hành thiện tốt đẹp, tâm ý được tập trung thì năm yếu tố trên đang diễn tiến một cách nhịp nhàng, hòa hợp trong tâm ta, giúp ta có thể thấy được thực tướng của đối tượng. Cộng với ba yếu tố đầu về giới, ta thấy rõ rằng khi hành thiền quán là ta đang thực hành ba chi của bát chánh đạo. Và mới thấy ta thật may mắn biết mấy khi được hành trì Pháp Bảo. Vì Đức Phật đã phải bỏ biết bao nhiêu, không chỉ là tháng năm mà bao nhiêu kiếp sống để khám phá ra bát chánh đạo. Tự thực hành và tự thân chứng, cuối cùng thành đạt quả vị chánh đẳng chánh giác. Đối với Phật tử chúng ta, được hành pháp thiền này cũng giống như được ăn một món ngon, có người dọn sẵn cho. Đây là cơ may hiếm có được thừa hưởng được một pháp môn quý báu đã được ghi lại trong kinh điển được lưu truyền qua sự chỉ dạy của các vị thầy, môn đệ của Đức Phật. Một pháp môn được mô tả là cao diệu nhất trong tất cả các pháp môn. Ngay cả trong nước Miến Điện, số người biết hành thiền minh sát cũng rất ít, chỉ khoảng một phần hai mươi mà thôi. Trong các chân lý, tứ diệu đế là chân lý cao thượng nhất, có nhiều loại chân lý chân lý là cái gì có thật, cho dù nó tốt hay xấu. Trong Phật giáo giác ngộ là từ sự chứng nghiệm được tứ diệu đế, gột sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về chấm dứt khổ và sự thật về con đường đưa tới chấm dứt khổ. Con đường đây cũng là bát chánh đạo hay trung đạo. trong tất cả các trạng thái. Không tham đắm đi dục là trạng thái cao đẹp nhất. Đức Phật nói đây là điều thiện hảo nhất của thế gian. Chắc quý vị cũng khó mà đồng ý điều này. Ai ai cũng muốn thành công về gia đình, lợi danh, về nghiệp, về lý tưởng được coi là những điều kiện tốt đẹp nhất của thế gian. Làm sao thoát được tham ái vào những điều kiện này? Ở đây, không tham đắm có nghĩa gội rửa được các trạng thái ô nhiễm trong tâm. Trong tất cả các chúng sanh hữu tình, bậc giác nhãn chỉ Đức Phật là người cao cả nhất đã thành đạt sự toàn giác. Chính Đức Phật đã nói, bát chánh đạo là con đường độc nhất để thanh lọc chánh kiến, chứng ngộ niết bàn. Có nhiều người không thích câu này dạy rằng không có con đường nào khác ngoài bát chánh đạo. Vì họ tin rằng có nhiều con đường khác đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Họ nói rằng có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập. Nhưng ta phải hiểu rằng, tất cả các pháp môn trên không thể đi ra ngoài bát chánh đạo được. Ví dụ như người hành thiện tứ niệm xứ, ta có thể bắt đối tượng hoặc là hơi thở, cảm thọ, tâm hoặc là các đối tượng của tâm. Nhưng tất cả đều phải áp dụng chánh niệm, tức là cũng nằm trong thiền minh sát mà thôi. Có thể những người nói trên không hiểu mức về sự thực hành bát chánh đạo, nên không tin rằng nếu hành trì đúng đắn bát chánh đạo theo lời chỉ dẫn của Đức Bổn Sư, họ có khả năng thành đạt, giác ngộ. Ngoài ra, Đức Phật cũng luôn nhấn mạnh rằng đức tin suôn sẻ không bao giờ mang lại kết quả trên. Ngài không bao giờ nói rằng Ngài sẽ hành trì giúp cho các đệ tử của Ngài hoặc giúp cho những ai tin tưởng Ngài được thành tựu, chánh trí như Ngài, mà không phải tuôn tự mình thực hành giáo pháp. Tại sao Đức Phật không thể tặng cho ai món quà giác ngộ của Ngài? Bởi vì điều đó không thể có được. Giác ngộ là sự tẩy trừ hoàn toàn những bận dơ, phiền não trong nội tâm của mọi người. Đức Phật, cho dù với tâm đại bi của Ngài, vẫn không thể đi vào tâm từng người để gội rửa dùng các ô nhiễm trong tâm họ. Chỉ khi nào chính họ đi theo con đường bát chánh đạo, tự thực hành đúng theo phương pháp, cách thức chỉ dạy của Đức Phật, họ sẽ kinh nghiệm thành đạt những gì mà Đức Phật đã từng kinh nghiệm thành đạt. Như Lai đã tự biết con đường này và sẽ chỉ dạy cho các người đi con đường này. Con đường giúp nhổ tận gốc rễ, nọc độc của tham sân si. Con đường đi đến sự chấm dứt mọi khổ đau. Các người phải tự nỗ lực mà đi. Như Lai chỉ là người dẫn đường mà thôi. Qua câu trên, Đức Phật đã tự xác định, Ngài chỉ là vị đạo sư, sẵn sàng ban dạy cho chúng ta những lời hướng dẫn, phương pháp thực hành, chứ không thể nào hành trị, thay dục chúng ta, giống như thầy giáo chỉ dạy học trò lý thuyết và cách thức làm bài. Chính học trò phải tự làm bài lấy mới thực sự có tiến bộ. Hơn nữa Đức Phật luôn nhắc các đệ tử phải nỗ lực thực hành giáo pháp chứ không chỉ hiểu, chỉ nhớ suông giáo pháp mà thôi. Trong thời Đức Phật, có một đại sư tên Bodhidla, nổi tiếng uyên thâm kinh điển, là vị thầy của 18 nhóm đệ tử khác nhau. Nhưng chỉ thuyết pháp thôi mà không thực hành gì về những điều mình giảng dạy. Đức Phật biết vậy nên muốn khuyến cáo vị này. Mỗi khi sư Bồ Thích La đến thăm ngài. Ngài thường nói, Đại đức Bồ Thích La rỗng không đấy à? Hay, hãy ra về Đại đức rỗng không? Vị sư nghe vậy thầm nghĩ, ta vốn là một pháp sư biện tài vô ngại và tinh thông kinh điển, đã giáo hóa cho biết bao nhiêu đệ tử trong biết bao nhiêu năm nay. Nhưng tại sao Đức Phật lại gọi ta là rỗng không? Chắc là ngại ngụ ý, ta không thực hành giáo pháp vậy ta phải làm theo tôn ý của ngài. Sáng hôm sau, không cho ai biết sư ra đi cùng với người đệ tử cuối cùng của sư, đến một tu viện thật xa, có hai mươi vị tỳ kheo A-la-hán thượng trú ở đó. Quyết tâm tu tập, sư đến vị trưởng lão tu viện, thỉnh cầu ngài chỉ dạy thiện. Vị này trước kia vốn cũng là đệ tử của sư trả lời rằng, Đại Đức là người lão thông kinh điển. Lẽ ra tôi đây mới là người thỉnh giáo Đại Đức. Làm sao tôi có thể chỉ dạy cho Ngài? Mặc dầu sư cố này nỉ, nhưng vị này cũng không nhận vì thấy sư Bồ Thích La còn ngã mạng rất cả. Sau đó sư thỉnh cầu các vị khác, nhưng ai cũng từ chối. Cuối cùng, sư phải xin một vị sa di à la hán mới bảy tuổi dạy thiền. Vị này nói, tôi chỉ là một sa di làm sao dám dạy sư. Nhưng nếu quả thật, sư quyết chí muốn học, sư phải chịu tuân theo lời yêu cầu của tôi. Sư nói dù có phải nhảy vào lửa sư cũng tuân theo. Hai người đến một hồ nước vị sa di bảo sư la để nguyên y áo dầm mình xuống nước. Sư Botitla sẵn sàng làm theo. Vị sa di biết sư Botitla đã chịu dẹp bỏ cái ngã của mình rồi, nên mới bắt đầu dạy sư hành thiện. Vị sa di nói, giả sử một gò mối có sáu lỗ. Nếu có một con cắt kè chui vào gò mối này, và sư muốn bắt nó ra, sư phải đóng bớt năm lỗ, chỉ chữa một lỗ sư sẽ theo dõi lỗ đó để bắt cho được con các cạn. Cũng như vậy khi hành thiện, sư phải đóng năm cửa giác quan lại. Chỉ chừa một cửa để theo dõi đối tượng mà thôi. Đại đức Potila vốn tinh thông giáo pháp, nên hiểu cai ngụ ý của vị sa Sư đi đến một nơi thanh vắng để hành thiện. Lúc đó Đức Phật dùng hào quang phóng đến nơi sư đang ngồi thiền, cùng với câu kệ rằng: Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, hãy tự mình nỗ lực, khiến trí huệ tăng trưởng. Do đầy đủ phước trí và ba la mật, nên khi câu kệ vừa chấm dứt, thì sư Bồ Thích La đắc được đạo quả giải thoát, a la hán trí huệ thật sự chỉ có thể phát sanh từ công phu tu hành và từ kinh nghiệm thực chứng chứ không từ sự nghe, đọc giáo pháp. Không phải là những kiến thức vay mượn từ các lời giảng sách vở hay kinh điển. Cho nên muốn thực có giác ngộ giải thoát, ta không thể không hành thiện. Ở đây sư muốn nói thêm là khi vị sa di dạy sư Bô Thích La hãy đóng năm cửa giác quan và canh giữ cửa thứ sáu. Điều này có nghĩa là gì? Có phải là hành giả phải nhắm mắt, bịt tai, che mũi lại? Làm cách nào để đóng năm cửa giác quan? Đóng lại ở đây có nghĩa là không để cho các tâm bất thiện có điều kiện chen vào các cửa giác quan này. Khi ta thấy hình ảnh nào, nghe một âm thanh, hoặc ngửi nếm đụng chạm một vật gì. Ý nghĩa trọn vẹn nhất của việc thu thúc ngũ quan này là sự ngưng lại tại cái thấy khi ta trông thấy một vật, sự ngưng lại tại cái nghe khi ta nghe một âm thanh. Đừng cố gắng đi tới kinh nghiệm vật thấy hay âm thanh nghe đâu. Trong một bài kinh khác, Đức Phật có dạy, hãy ngưng ngay ở sự thấy sự nghe mà không để tâm đến sự phân biệt phán đoán đối tượng. Vậy làm thế nào để đóng cửa các giác quan lại, hoặc ít ra có thể ngăn chặn các tâm bất thiện trong ý nghĩ đó? Thực tập chánh niệm. Đúng vậy. Với chánh niệm ta có thể đóng cửa các giác quan, hoặc ít ra ta có thể ngăn chặn các tâm bất thiện sanh khởi qua các cửa đó. Vậy thiền minh sát có khả năng thu hút được ngũ quan, để tâm có thể theo dõi hiệu hữu của cửa thứ sáu là cửa của tâm ý. Mục đích của sư khi kể tích truyện Đại Đức Bodhidla là để khuyến khích quý vị hành thiện, chứ không phải để coi thường hay chỉ trích những ai không hành thiện. Điều này rất quan trọng. Trong một bài kinh Đức Phật có dạy là các học giả và các hành giả không nên chỉ trích lẫn nhau, mà phải biết tôn quý và kính trọng lẫn nhau. Vị hành giả có thể nghĩ rằng, nhờ các học giả uyên thâm, các pháp sư lỗi lạc mà mình thông suốt hơn về Phật Pháp. Công đức họ thật vô cùng hữu ích cho mọi chúng sanh. Còn các vị học giả có thể nghĩ rằng, thật may mắn có các vị thiền sư thiền giả thực hành giáo pháp, thành đạt giác ngộ, nhờ đó mình mới hiểu rõ và tin chắc hơn vào lợi lạc của pháp hành. Tóm lại, Đức Phật đã nhiều lần, bằng nhiều cách dạy chúng ta rằng, bạc chánh đạo là con đường cao chịu nhất trong tất cả các con đường, là phương pháp duy nhất để thanh lọc chánh kiến và thành tựu chánh trí. Ngài muốn chúng ta không chỉ thông hiểu giáo pháp, mà phải biết đem cốt tủy của sự hiểu biết đó ra thực hành, để có thể thực sự hưởng lợi lạc của Pháp Bảo. Chúng ta thật sự có phước báo được gặp và được hành pháp môn thiền minh sắc này. Ta hành thiền quán là ta đang hoàn toàn làm đúng theo lời dạy bảo và sự mong ước của một bậc giác ngộ. Hành thiện là công việc và bổn phận của người đệ tử Phật, phải làm và phải hoàn thành. Và hành thiện cũng là thực sự đi đúng con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã khai mở và truyền dạy lại cho tất cả chúng sanh. Sa thục, sa thục, sa thục. Khóa thiền tại San Francisco, 28 tháng 7 1900. 90.